Hello, hello, xin chào anh em nhé à, Anh em nhìn thấy điện thoại của mình không? Đây, điện thoại như này này iPhone đang bị vội hóa à, Đây là một chiếc iPhone 11 Pro nhá Thì thực tế mình mà nói thì mình đã làm rất là nhiều cái clip Nhiều cái video hướng dẫn anh em cách à, phá mật khẩu iPhone Cũng như là xử lý trường hợp bị vội hóa rồi Nhưng mà thì mỗi lần thì mình làm một loại dòng máy Nhiều cái thì nó rất là giống nhau Đấy, Ví dụ như lần trước mình làm iPhone 11 ấy thì thực ra là cái 11 với cái 11 Pro này cũng rất là giống nhau này nhưng mà một số anh em thì uh, không tin tưởng là phải đúng cái máy đấy anh em mới tin đó thế nên là mình sẽ làm những clip mình sẽ làm dần dần nhé mình sẽ làm dần dần để hướng dẫn anh em cụ thể từng con một thì ngày hôm nay làm iPhone 11 Pro đấy thì bây giờ mình nói lại là nữa này trường hợp iPhone của các bạn bị vô hiệu hóa như thế này nguyên nhân là do đâu thì nguyên nhân đơn giản thôi nó là do anh các bạn này để mật khẩu màn hình và sau đó các bạn quên luôn hoặc là người khác để mật khẩu màn hình của các bạn và các bạn ấn rất nhiều lần các bạn ấn liên tục các bạn ấn rất nhiều lần thì nó sẽ bị vô hiệu hóa đó thì cái bước này và cái bước mở cái mật khẩu màn hình nó làm giống hệt nhau đó cái cái cái video này là bạn hướng dẫn là xử lý cái trường hợp bị vô hiệu hóa hay là um, phá khóa màn hình ấy còn chiếc iPhone 11 Pro thì giống hệt nhau anh em nhé giống hệt nhau các bạn nhé nhưng mà cái vấn đề lưu ý các bạn là đầu tiên là phải lưu ý các bạn trước thứ nhất là khi mà khắc phục vô hiệu hóa này hay là phá mật khẩu màn hình này thì đồng nghĩa với cái việc là chúng ta phải chạy lại cái máy hoàn toàn như mới nghĩa là như nào nhỉ nghĩa là nó sẽ mất hết dữ liệu trên bộ nhớ máy sẽ bị lóc lại nếu tiền thân chiếc máy đấy là máy lóc sẽ bắt buộc phải lên us cao nhất tại thời điểm các bạn làm sẽ bị khóa nếu các bạn không nhớ ai cả lao hoặc bị khóa một ai cả lao ẩn nếu chiếc máy đấy mà các bạn mua ở cái nơi người ta không uy tín bán cho các bạn một chiếc máy bị ai cả lao ẩn đó là những cái vấn đề mà xảy ra nhá nên các bạn lưu ý này mình không làm được ai cả lao thế nên là trường hợp các bạn mà quên mất ai cả lao mà phá mật khẩu màn hình này nó sẽ bị khóa ai cả lao lúc đấy các bạn đừng hỏi mình là bây giờ phải mở khóa thế nào nhá tại vì rất là mình làm rất là nhiều clip và rất nhiều bạn hỏi mình là bây giờ là phá ờ, ai cả lao như thế nào thực ra mình nói thật với các bạn mình chịu đấy mình chỉ biết hướng dẫn các bạn khóa khẩu màn hình thôi còn ai cả lao ấy thì các bạn điện cho apple mà điện cho apple theo số nào ấy thì ờ, một tám không uh, 1226 thì phải đấy mình không nhớ nhớ không nhầm là như vậy mà không các bạn lên Google bạn search và các bạn điện cho họ và các bạn nói chuyện với họ họ nói bằng tiếng Việt thôi chứ không nói tiếng Anh đâu và họ sẽ hướng dẫn các bạn để có thể là phá cái iCloud được hoặc là có thể tìm lại mật khẩu của iCloud đấy với điều kiện là chiếc máy đó đúng là của các bạn không phải là cái máy Nhật được đó các bạn đưa là những dân chứng đúng là máy của các bạn thì các, thì Apple người ta sẽ mở nhé đó còn lại cái việc mà các bạn hỏi mình là có giữ lại được dữ liệu hay không ấy, thì nó thật với các bạn chỉ giữ được dữ liệu trên đám mây thôi có nghĩa là trên iCloud hay trên Google Driver thôi còn giữ lại dữ liệu trên điện thoại thì chịu không giữ được đâu nhá chắc chắn là sẽ mất hết dữ liệu các bạn hỏi tiếp mình là liệu có giữ lại được iOS các bạn đang dùng hay không không được bắt buộc phải lên mới đó rồi vấn đề là như vậy thì uh, các bước chuẩn bị cũng đơn giản thôi nó cũng như những chiếc máy khác đầu tiên là phải lưu ý là cái trường hợp là chiếc máy 11 Pro của các bạn là các nút này phải hoạt động bình thường nhé. đó ba cái nút này này là phải hoạt động bình thường là một này thứ hai là các bạn chuẩn bị cho mình một cái cáp thì ờ, có thể là cáp uh, theo cái máy này là cáp tai C Lightning hoặc là đơn giản thôi các bạn chuẩn bị cho mình một cáp USB Lightning như này nếu mà tai C Lightning thì bắt buộc là cái máy tính của các bạn là phải có cổng tai C nhá cổng USB tai C ấy đó thì cũng nghĩa đồng nghĩa việc là các bạn phải có một chiếc máy tính cho mình phải có một chiếc máy tính chạy hệ hành Windows 7 trở lên hoặc là chạy Mac OS đều được chứ còn Ubuntu mới lại cả Linux không được đâu nhá chỉ có chạy hệ hành Windows 7 ờ, trở lên này và Mac OS thì các bạn mới xử lý được cái bước này và đầu tất nhiên rồi phải có kết nối kết nối mạng internet và nếu các bạn có laptop thì đơn giản laptop pin còn tốt thì không sợ bị chết còn trường hợp mà các bạn mà đang làm mà mất điện đấy thì các bạn bắt buộc phải làm lại từ đầu đó là các bạn lưu ý mình là cáp phải tốt này và mạng ok này và máy tính phải chạy ngon lành này laptop thì càng tốt này đó và Windows và mac os này đấy là bước chuẩn bị thì ở đây ở đây mình có một cái cáp USB Type C này à, USB Lightning này rất là xịn đó cáp này là cáp trung bình bình đều đều thôi nên là cáp xịn nhá nếu các bạn chuẩn bị được cáp xịn thì là tốt nhất mà không thì chọn một cái cáp mà các bạn tin tưởng nhất đó thì đơn giản vậy thôi đấy bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện nhá đầu tiên là các bạn nhìn vào màn hình của máy tính của mình nhá đây này thì các bạn à, lên trên internet lên trên google ấy google đây thì các bạn có thể là bây giờ chúng ta sẽ có hai phương thức để chúng ta chạy phương thức mà mình ưu tiên chạy đầu tiên đó là phương thức chạy bằng phần mềm bao tool các bạn phải search là bao tool nhá ba u t o o l e s này enter này đó thì ra ngay trang đầu tiên là trang 3u.com như này nhé thì các bạn vào đây các bạn tải cho mình cái phần mềm này về đó là các bạn có thể là dùng cái phần mềm này để chạy thì mình ưu tiên cái này bởi vì cái này dễ dùng cái này nó rất dễ dùng đa rom các thứ đều dễ đó thực ra là cái phần mềm của Apple cũng, cũng cũng cũng dễ nhưng mà mình thích cái này hơn thì phần mềm tiếp theo là phần mềm của Apple nó có tên là item t o i t này u này n e s này đó các bạn ấn vào đây vào ngay theo chủ của Apple này hoặc vào chỗ download này đấy các bạn download lại là vào đây nó sẽ hướng dẫn các bạn download này đó các bạn nhìn thấy không đó dùng cho Mac này Mac này hay là dùng cho Windows này đó nó rất là nhiều phiên bản ở đây anh nhá thì các bạn có thể đao vào ví dụ Windows của bạn là Windows 64 bit chẳng hạn thì các bạn có thể đao vào chỗ này hoặc là các bạn đao trên cùng rồi này là bản mới nhất về cái này nó cũng nhẹ thôi nó không nặng đâu cái này nó rất là nhẹ đó đó thì mình không cần mình đao kia rồi bởi vì là mình dùng cái kia ok mà nếu mà cái kia nó lỗi thì mình hướng dẫn các bạn cái này nhá đó thì sau khi đao auto về thì nó sẽ hiện như này nó sẽ là cái giao diện như này các bạn nhìn này đó bluetooth nhá bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn nhìn nó rất dễ rồi bởi vì nó toàn tiếng việt mà đó các bạn nhìn không nó toàn tiếng việt như này này đây bây giờ nó, nó nói mà là các bạn sẽ kết nối điện thoại vào uh, máy tính bằng các USB bây giờ mình sẽ cắm nhá đó đơn giản thôi đây mình sẽ cắm này đây đầu kia mình đã cắm vào máy tính rồi đầu này mình sẽ cắm vào điện thoại như thế này điện thoại của các bạn đang vẫn ở chế độ vội hóa đúng không tất nhiên là khi cắm vào nó chỉ rung rung mấy cái mà nó không bỏ gì đâu ở trên máy tính nó sẽ không bảo gì đâu nhưng thủ thuật nó ở bước này nhé đầu tiên các nút phải ok đúng không Thế các bạn ấn cho mình nút này nhá to tiếng này nhỏ tiếng này giữ phía nguồn này đó, cứ giữ thôi nó hiện lên cái gì thì cứ giữ thôi chỉ giữ phía nguồn đến hai phía này không cần phải giữ này cứ giữ đến khi nào máy tính nó nhận thì thôi đó rất đơn giản đúng không đó ta tắt đi rồi cũng giữ nó hiện cái gì thì cũng giữ thôi đến khi nào máy tính nhận thì mới bỏ tay ra đó hiện táo cũng giữ thôi thì uh, nó giữ mất đâu tầm khoảng uh, à, 10 giây hơn 10 giây đến 30 giây gì đấy các bạn cứ giữ kiên nhẫn và giữ cho mình nhé chứ bỏ tay ra là phải ấn lại đó nó hiện như các bạn các bạn nhìn nào nó hiện như này này ở iPhone 11 Pro thì nó chỉ có một biểu tượng như này thôi đó là hình cái máy tính ở đây và có một cái cáp chỉ vào này ok chưa thì bây giờ nhìn lại màn hình máy tính nhá nó sẽ hiện như này nó sẽ nhận được thiết bị là thiết bị là kết nối ở chế độ recovery thì ở cái bước này là chúng ta vào chế độ recovery ấy ở iPhone nó có hai chế độ thứ nhất là chế độ recovery và chế độ DU thì DU là đen xì màn hình rồi nhưng mình hướng dẫn các bạn vào recovery để dễ nhìn nhất mà recovery cũng chạy được thì ở trên này ấy, nó sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn có thể xem được ngày xuất này nó hướng dẫn các bạn là số series là như nào này dạng kết nối là wifi hay 4G này đấy cái này chúng ta không còn quan tâm đâu mà chúng ta quan tâm vào hai cái mục chúng ta có thể chọn được thôi đó là thoát recovery bây giờ chúng ta ấn vào đây ấn vào thoát recovery ấy thì là nó sẽ lại vào chế độ vội hóa nhưng mà bây giờ chúng ta phá vội hóa và phá mặt khẩu màn hình đúng không chúng ta sẽ vào nâng cấp nha vào nâng cấp đó thì bây giờ nó sẽ hiện thị hiển thị những cái bản rom mà chúng ta có thể chạy được bắt buộc là chúng ta sẽ phải chỉ chạy được những cái bản hiển thị đấy thôi thì bản mới nhất hiện tại là 13.7 mà mình chưa tải về mình lại có bản 13.6.1 hiện tại nó vẫn còn hiển thị ở đây được thì chúng ta vẫn chạy được thì mình đã tải về rồi đó chúng ta có thể chạy bản beta nếu chúng ta muốn nhưng mà mình khuyên mình khuyên các bạn là các bạn nên chạy bản à, không phải beta nhé bởi beta cho các bạn vòng vạch thôi đó thì ờ, giờ các bạn tích vào cái phần các bạn đã đa về như mình cái này rồi đấy còn nếu chưa thì các bạn tải về và chờ đợi tải xong là nó sẽ hiện đã tải về như này đó bây giờ mình sẽ chọn 13 6 1 nhá này có trọng tiếp này các bạn lưu ý kỹ này thì khu dưới này nó có ba cái mục để chọn thứ nhất là giữ lại dữ liệu của bạn thứ hai là quick flash mode thứ ba là anti recovery flash thì ờ, cái này thì mình không hiểu đó là gì đó ở đây nó có báo này mình chả hiểu đó là gì cả thì bỏ qua nhé đấy, đây hiển thị nó hướng dẫn như chúng ta sẽ bỏ qua này chúng ta sẽ bỏ qua canti này chúng ta sẽ nếu mà giữ lại dữ liệu thì nó sẽ vẫn vội hóa bình thường thế nên nhiều bạn chạy xong comment với mình tại sao gọi em chạy xong y anh 100% mà vẫn vội hóa mình khẳng định các bạn là không trúng 100% đâu bởi vì các bạn không xem kỹ và bây giờ chúng ta sẽ chọn vào quick flash mode nha. mình nói lại là quick flash mode nha. thì nó mới phá được dữ liệu vào như máy mới bây giờ chúng ta sẽ ấn nâng cấp này đó chọn quick flash mode này chọn rom này chọn ấn nâng cấp này ok nó báo như thế này là nó cảnh báo các bạn là giữ các USB các thứ ấy và mất hết dữ liệu ok chấp nhận ấn flash đây thì uh, bộ nhớ máy tính của mình hiện tại uh, đang không đủ 5 g để cho nó chạy đó đồng nghĩa một việc là các bạn lưu ý nhá là các bạn bắt buộc là các bạn phải để đủ 5 g thì mới chạy được ok bây giờ mình sẽ xóa dữ liệu cho bộ c CD sẽ có đủ không nào đó xóa đi nhá ok này 15 16 g rồi ok chắc đủ rồi bây giờ mình ok lại này đó nó chạy nó chạy tiếp nhá Đấy, lại tích lại này tích lại vào đây này và nâng cấp này ô oh, vẫn không đủ 5 g ô oh, thực ra mình đâu có ổ D được nhỉ mình chỉ có ổ C thôi mà đó chờ, chờ mình một chút nha, mình sẽ chỉnh lại trong ổ C này mình cài đặt là nó sẽ bung ROM vào trong ổ D bởi vì nhưng mà ổ D của mình thì mình tháo đi mất rồi bây giờ mình chỉ còn ổ C thôi thế là mình sẽ phải cài lại thì bây giờ mình cài lại chỗ này nhá ấn vào phần cài đặt của nó này ấn vào phần cài đặt này sau đó mình sẽ chọn vào phần à, chạy phần mềm thiết bị này mình thay đổi sang ổ C đó ra ổ C nhá ok ở C như này là ok rồi này đó bây giờ nó ok nhá đó, chọn lại này 13.6.1 này mình sẽ chọn lại là quick flash này mình ấn nâng cấp này ok đó thì bây giờ máy đang chạy rồi nhá thì uh, cái bước này là anh em cần phải kiên nhẫn nhé, bởi vì uh, nó sẽ chạy mất tầm khoảng uh, à, 15 đến 20 phút đấy máy anh em nào mà nhanh khoảng 10 phút thế nên là anh em phải kiên nhẫn và chờ đợi nhá đừng có mà động vào nhá động mà tuột cáp mà anh em phải chạy lại từ đầu ấy nhưng yên tâm nó không chết máy đâu à bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn nhá để nó chạy nhá đây máy lại ok kiên nhẫn nhá ok ok đó thì khi chạy xong nhá kiên nhẫn chờ đợi trong vòng à, khoảng hơn 10 phút thì ở trên uh, bao tôi đã báo là chúc mừng đã flash sạch sẽ thành công ấy có nghĩa là sạch sẽ luôn rồi ấy. thì ở trên um, uh, chiếc điện thoại của anh em nó vẫn đang ở cái trạng thái như thế này thì anh em kệ nhá, bởi vì đây là trạng thái nó cài uh, vừa giờ là mình uh, coi như là coi như là mình nạp mình nạp cái rom vào trong máy này và bây giờ là cái bước cái máy này nó sẽ cài ra đó thì cái này chúng ta cũng phải chờ đợi mất khoảng tầm mấy phút nữa nhé thì ờ, ở bước này chúng ta kiên nhẫn đó trong lúc chờ đợi thì mình lại chia sẻ lại với anh em là nữa này là nếu anh em thực hiện cái bước phá vội hóa cũng như phá màn hình hình ấy thì chắc chắn một điều là anh em sẽ mất hết dữ liệu ở trên điện thoại nhé có nghĩa là những ứng dụng anh em đã cài này những uh, game anh em đã chơi mà nó không phải là game online này những cái mà uh, ảnh anh chụp mà lưu ở trên máy này thì chắc chắn một điều là mất hết nó không còn đâu thế nên là anh em lưu ý mình là anh em không thể lấy lại những dữ liệu mà anh em không lưu trên đám mây thế mình khuyên anh em là anh em lên dùng ai cả lao anh lưu trên đám mây nếu mà ai cả lao mà không đủ dữ liệu bởi vì là miễn phí được 5 g thôi còn lại nếu anh em muốn dùng nhiều anh em có thể mua 20.000 một tháng dùng 50 g mà hình như là tầm khoảng 60.000 à, một tháng rồi đấy thì anh em sẽ dùng được 250 g đây là ai cả lao còn không thì dùng 5 g nhá thì ở à, năm khi đấy là anh em sẽ lưu à, danh bạ và ảnh một chút và cả ghi chú còn lại là nếu anh em muốn lưu tiếp trên ảnh anh em cái Google Driver về Google Driver thì nó sẽ lưu được 15 g đó thì là như vậy còn lại những cái dữ liệu lưu trên máy là chắc chắn là ở bước này nó sẽ mất và tiếp nữa nếu mà trên máy này tiền thân nó là máy lóc ấy anh em mua máy là máy Mỹ thì đa phần là tiền thân nó là máy lóc nhưng được mua cốt thì quốc tế có thể là người ta mua cốt vĩnh viễn thì là quốc tế 100% nhưng cũng có thể là người ta mua cốt du lịch thôi thì nếu mà chạy như này tí nó sẽ bị lóc và không nhận sim nữa thì việc đấy là đen anh em mà mình có cái kinh nghiệm là những cái máy mà dùng cái e sim ấy thì khẳng định với anh em là đã dùng đến sim là sẽ dùng được ờ, nó là sẽ làm ảnh quốc tế còn nếu không dùng đến sim thì ờ, chắc chắn với anh em là sẽ bị lóc lại trong tương lai đó còn nếu anh em mua máy bên mình mà lóc này ờ, thì cả, cả vĩnh viễn chọn đời máy là anh em cứ dùng mà chẳng may bị lóc cả, cả hết bảo hành hệ thống rồi mà lỗi mình sẽ đổi cho anh em máy khác mà bị lóc lại anh em mình sẽ đổi cho anh em máy khác đấy điều chắc chắn là bên mình là như mua là như vậy nhá tiếp nữa là nếu mà anh em đi cái máy đấy không phải của anh em có thể anh em nhận được rồi có thể anh em là Uh, không biết anh em như nào anh em kiếm được cái máy đấy và anh em phá mật khẩu có hai ngả lao của chủ nhân cũ thì chắc chắn khẳng định một điều với anh em là làm bước này sẽ không phá được đó và cái việc đấy là anh em sẽ điện lại Apple thì Apple sẽ không hỗ trợ được bởi vì đúng chủ nhân thì Apple mở cho còn việc chứng minh chủ nhân như nào thì do Apple tùy cô bé cô tiếp nhận anh em từng người một thì sẽ từng người ta sẽ khác đó nhá anh em lưu ý như vậy đó sau khi chạy xong thì nó sẽ vào cái màn hình như thế này đó anh em nhìn thấy hello không? đó sẽ chào anh em đấy nó chào rất nhiều thứ ngôn ngữ khác đó xin chào tiếng việt chưa thì bây giờ chúng ta sẽ vuốt lên chọn ngôn ngữ tiếng việt nhá chọn quốc gia chúng ta là việt nam này nếu anh em ở nước khác thì em chọn nước khác đó bây giờ ấn thiết lập thủ công nhá chọn kết nối wifi nhá msmvn 170 này đó ok đó kết nối wifi cái việc này là chúng ta phải ờ, ở, chỗ nào mà nó phải có wifi nhé chứ nếu không có wifi thì chúng ta sẽ không kết nối được đâu nó sẽ không làm đâu đây phải có wi-fi, nếu không wi-fi chúng ta có thể lắp sim 34g về cũng được rồi mình nhập lắp hình như mình nhầm mật khẩu wifi rồi vậy rồi cái đó lại này đó chờ một chút nha chết dở wi-fi thì mình mình vẫn nhầm đó bây giờ nó kết nối nhá đó thì bây giờ tiếp tục vào cái bước này thì đây là cái bước nó xác minh nhá cái bước này mất một chút rồi nếu mà có ai mà làm nó sẽ hiện lên đó nếu mà đang lắp sim mà là máy lắp nó sẽ báo luôn là máy này uh, sim không hợp lệ hay là xin khung hỗ trợ đó là máy lóc còn nếu mà nó vào được cái bước này thì ok đó anh lưu ý à lưu ý nhá ai mất một chút đấy nó sẽ xác minh bởi vì à, cái này đang kết nối lên server của Apple mà đó đó như thế này nó sẽ không có cái gì này như thế này là của mình là không bị ai lao này tiếp tục nhá thiết lập sau cài đặt nhá bỏ qua hết đi bởi vì mình sẽ thiết lập thiết lập thành máy mới mà thực ra là cái máy này mình đang bán ấy, không phải của mình dùng đâu <laughs> đó. đó ok không sử dụng nha không ý này sau hết đi cho nhanh ok chọn sáng này ok chưa đó đã vô hiệu hóa đã dùng được bình thường đó từ vô hiệu hóa mà dùng bình thường nhá đó một review như thế thôi anh em xem clip này mà thấy hữu ích nhớ cho mình like nhé đó nhớ chia sẻ cho mọi người khác cùng xem nếu mọi người chưa biết phá mật khẩu và nhớ subscribe cái youtube của mình để làm đón chờ những clip hướng dẫn tiếp theo cũng như là hướng dẫn anh em chọn được mua được một chiếc máy chuẩn nhất cảm ơn em xem clip nha chào tạm biệt anh em